Có lẽ cả hai tâm lý tình yêu chẳng khó Chỉ cần ta có điều thiện nơi nhau Sẽ yêu dài lâu Rồi bỗng một ngày không nắng ngày ta buông những lời Dù không cố ý những thêm đau xa rời Càng yêu nhau lâu Người ta càng hiểu nhau sâu Càng hiểu nhau sâu Càng dễ làm nhau đau Nhưng em